Nhận định, phân tích và soi kèo trận Aston Villa gặp Leeds diễn ra vào lúc 3 giờ ngày 14 tháng 1. Aston Villa đang có phong độ tốt hơn Leeds. Họ còn thường xuyên chơi tốt trước đối thủ. Nhiều khả năng thầy trò Unai Emery sẽ có thêm 3 điểm khi được chơi trên sân của Villa Park. Cả Aston Villa và Leeds đều khởi đầu không tốt ở giải Ngoại Anh mùa 2022-23. Với trường hợp của Aston Villa, 11 trận đầu tiên dưới thời huấn luyện viên Steven Gerrard họ chỉ giành có 9 điểm. Đội bóng này đã rơi xuống vị trí thứ 17 trên bảng xếp hạng, chỉ hơn nhóm xuống hạng 1 điểm. Trong khi đó thì Leeds thậm chí còn tệ hơn khi chỉ giành được có 7 điểm sau 11 trận, xếp thứ 19 chung cuộc. Sau những khởi đầu tệ hại, Aston Villa đã quyết định thay tướng. Họ sa tải Steven Gerrard và quyết định bổ nhiệm cựu huấn luyện viên Arsenal là Unai Emery. Ông thầy người Tây Ban Nha tiếp quản sân Villa Park và từng bước đưa đội bóng thoát khỏi khủng hoảng. Emery đã giúp Aston Villa tấn công tốt hơn và phòng thủ vững chắc hơn. Theo thống kê, Aston Villa thắng 4 trong 7 trận dưới thời cựu huấn luyện viên Arsenal ở Premier League. Như thế có nghĩa là ông đã mang về sân Villa Park tới 13 điểm chỉ sau 7 trận. Nhiều hơn hẳn con số là 9 điểm mà Gerrard đã giành được sau 11 vòng đấu đầu tiên. Năm trận gần nhất ở ngoại hạng Anh, đội chủ sân Villa Park giành tới 3 chiến thắng, trong đó có trận thắng với tỷ số 2-0 trước Tottenham ngay ở sân khách. Những kết quả tốt nhất gần đây đã đưa Aston Villa lên vị trí thứ 11 trên bảng xếp hạng, tăng 6 bậc so với thời điểm mà Steven Gerrard còn tại vị. Khoảng cách giữa đội chủ sân Villa Park và nhóm xuống hạng đang là 7 điểm. Họ chắc chắn muốn tích lũy thêm những điểm số, qua đó bỏ xa khu vực nguy hiểm. Đồng thời, nuôi hy vọng mong manh trong việc giành vé dự cúp châu Âu vào cuối mùa giải. Nếu như Aston Villa chọn cách sa thải Steven Gerrard và bổ nhiệm Unai Emery, thì Leeds vẫn giữ niềm tin vào GC Mas, người được bổ nhiệm vào ngày 28 tháng 2 năm 2022, thay thế vị trí của huấn luyện viên Marcelo Bielsa. Leeds cũng đã chơi tốt so với giai đoạn đầu mùa giải. Họ hiện tại đang có 17 điểm và đang xếp thứ 14 trên bảng xếp hạng. Tuy nhiên thì khoảng cách với nhóm xuống hạng cũng chỉ là 2 điểm. Những trận đấu gần đây thì Leeds không có phong độ tốt. 5 vòng đấu gần nhất ở ngoại hạng Anh. Leeds không thắng, trong đó có 3 trận thua và 2 trận hòa. Ở trận đấu gần nhất trước Cardiff ở vòng 3 FA Cup, cho dù được đánh giá là cao hơn và thậm chí được đá hơn người, nhưng đội bóng của JC Mas vẫn để đối thủ cầm hòa với tỷ số là hai đều. Có đó phải đá lại. Với một đội hình không có chiều sâu tốt, Leeds United đang gặp vấn đề khó khăn ở thời điểm lịch thi đấu dày đặc. Không như vậy, Họ còn đang thiếu vắng quá nhiều những cầu thủ quan trọng với các chấn thương khác nhau. Tiền đạo chủ lực Patrick Bamford liên tiếp vắng mặt với các chấn thương khác nhau. Anh chỉ mới tập luyện trở lại và chưa chắc có thể đá chính trước Aston Villa. Về phía đội chủ nhà, thủ môn Emiliano Martinin đã lấy lại những gì tốt nhất. Nhà vô địch World Cup 2022 đã đem đến sự chắc chắn cho hàng thủ của đội chủ sân Villa Park. Xem một cách tổng thể, nhận định Aston Villa và Leeds nghiêng một chút về phía đội chủ nhà. Với phong độ cao hơn, cùng với lợi thế được chơi ở sân Villa Park, đội bóng của luyện viên Unai Emery sẽ có nhiều cơ hội chiến thắng hơn. Về phong độ của hai đội, Aston Villa bước vào trận đấu sau thất bại mối mặt 1-2 trước đội bóng League là Steven Nagy ở vòng 3 FA Cup. Tuy nhiên thì dưới thời huấn luyện viên mới Unai Emery, phong độ của họ ở Premier League là rất tốt ở năm trận giải đấu hạng cao nhất nước Anh với vị huấn luyện viên người Tây Ban Nha. Aston Villa thắng 3, hòa 1 và chỉ thua 1 với Liverpool. Cả ba chiến thắng của họ đều là trước những đội bóng ở trong top 8. Leeds trong khi đó không có được phong độ tốt. Họ vừa có 3 trận hòa liên tiếp, có đó đã kéo dài chuỗi trận không biết thắng lên con số 7. Lần gần nhất mà Leeds giành chọn 3 điểm ở Premier League diễn ra vào hồi đầu tháng 11 khi họ đánh bại Bournemouth 4-3 ở sân nhà. Phong độ rất đáng thất vọng này đã lý giải vì sao Leeds chỉ đang hơn nhóm rớt hạng có 2 điểm. Về đối đầu thì Aston Villa cũng có thể được xem là khắc tinh của Leeds thời gian gần đây. Ở 5 lần gặp nhau gần nhất thì Leeds đều không thắng, thậm chí còn không có được bàn thắng nào ở trong 4 trận đó. Về lực lượng, Aston Villa tiếp tục không có sự phục vụ của John McGinn và Diego Carlos Tuy nhiên thì những sự vắng mặt này không ảnh hưởng lắm tới kế hoạch của huấn luyện viên Emery do họ chấn thương cũng đã lâu. Sự thiếu vắng đáng kể nhất đó là Lander Dendocker vì án treo giò. Ở bên phía Leeds, tiền đạo Patrick Bamford có thể kịp trở lại ở sau chấn thương. Nhưng Luis sinistra, Adam Forshaw, Archie Gray và Stodalas thì đều không thể góp mặt được. Huấn luyện viên GC Max Dự kiến sẽ thay gần như toàn bộ đội hình xuất phát ở trận đấu trước đó tại FA Cup với Cardiff City. Về đội hình dự kiến của hai đội Aston Villa với sơ đồ dự kiến là 442. Các cầu thủ dự kiến Martini, Young, Consa, Mings, Dini, Cass, Camara, Luis, Buendia, Watkins và Bailey. Câu lạc bộ Leeds United Sơ đồ dự kiến là 4-2-3-1 Các cầu thủ dự kiến Meslier Anh Linh Koch Cooper Stroud Roca Adams Aronson Gnonto Summerville và Rodrigo Những thông kê đáng chú ý của hai đội Aston Villa bất bại 4 trên 5 trận gần nhất ở Premier League Thắng tới 3 Leeds không thắng 4 trận gần nhất ở Premier League và thua tới 2. Aston Villa bất bại 5 trận gần nhất gặp Leeds, thắng tới 3. Có 3 trên 5 trận gần nhất của Aston Villa ở Premier League có trên 2,5 bàn được ghi. Có 4 trên 5 trận gần nhất của Leeds ở Premier League có trên 2,5 bàn được ghi. Nhận định về kèo châu Á Có thể thấy rằng lối chơi của Aston Villa đã hiệu quả hơn rất nhiều dưới thời của Emery Cụ thể là sau khi trải qua 7 trận đấu tại Premier League, vị chiến lược gia này đã mang về 4 trận thắng. Trong đó đã từng thắng cách biệt hai ông lớn là Manchester United và Tottenham, vượt qua đối thủ khó chịu là Brighton ngay ở sân khách và hủy diệt Brentford với cách biệt là 4 bàn không gỡ. Vì vậy mà niềm tin dành cho đội chủ sân Villa Park là rất có cơ sở. Nhận định về kèo tài xỉu Aston Villa mới chỉ 20 lần lập công sau 18 trận tại Premier League mùa này nhưng chỉ trong 7 trận kể từ khi Unai Emery nắm quyền, đội chủ sân Villa Park đã có tới 13 bàn. Trong đó có tới 4 trận họ ghi từ hai bàn trở lên, kể cả trước hai ông lớn là Manchester United và Tottenham. Ở phía đối diện thì Leeds United luôn là một đội có lối chơi cởi mở, nhưng hàng thủ lại rất kém hiệu quả. Bằng chứng là đội bóng này đã ghi 25 bàn nhưng lại nhận tới 31 bàn thua sau 17 trận. Vì vậy mà cửa tài là rất khả quan. Nhận định về kèo châu Âu Trong 4 lần chạm trán gần đây tại Premier League, Leeds United đều chưa một lần chiến thắng ở đối thủ này. Thậm chí họ đã hai lần thua ở sân nhà và đã từng hòa trên sân nhà ở lượt đi mùa này. Phong độ sân nhà gần đây của đội chủ sân Villa Park cũng không tệ khi 4 trận gần đây tại Premier League họ đã có hai trận thắng đậm trước Brentford và Manchester United qua Wolverhampton và chỉ thua Liverpool. Vì vậy mà khả năng giành 3 điểm của đội nhà là khá sáng sủa. Nhận định về tỷ số Có rất nhiều lý do để tin tưởng vào một kết quả tốt cho Aston Villa ở trận này. Đó là họ có lợi thế sân nhà và có những tiến bộ vượt bậc thời gian gần đây khi liên tục có những kết quả tốt trước những ông lớn. Và ngoài ra, đội chủ sân Villa Park đang có thành tích đối đầu và thành tích hiện tại cũng tốt hơn. Vì vậy mà đội nhà được dự đoán sẽ vượt qua được đối thủ này. Dự đoán tỷ số trận đấu 3-2 nghiêng về Aston Villa.